Trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn 5 tiêu chí lựa chọn một đơn vị bọc ghế sofa uy tín và chất lượng. Và mình là Linh Chi, hiện nay mình đang là chuyên viên tư vấn và dịch vụ khách hàng tại công ty Sofa Vinaco Việt Nam. Có phải sofa của bạn đã sử dụng lâu ngày và đang gặp phải hiện tượng cũ, bẩn, mốc, sần rách nhưng khung ghế vẫn còn chắc và bạn muốn làm mới cho bộ sofa của mình trông đẹp hơn, đồng thời lại tiết kiệm chi cho bạn 5 tiêu chí lựa chọn một đơn vị bọc ghế sofa uy tín và chuyên nghiệp nhé. Cái tiêu chí đầu tiên đó chính là thâm niên lâu năm trong nghề. Vâng, thâm niên trong nghề nghĩa là cái số năm mà cơ sở đó hoạt động. Một địa chỉ mà hoạt động không uy tín thì thường khách hàng sẽ chỉ đến một lần và không hoạt động được lâu dài. Còn đối với những công ty mà có thời gian vị trí thứ hai đó là đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có tay nghề cao. Vâng, một địa chỉ bọc ghế sofa uy tín thường thì sẽ đầu tư, tuyển chọn, đào tạo bài bản đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên một cách kỹ lưỡng nhằm mang lại những cái chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đó là đội ngũ chuyên viên kỹ thuật kinh nghiệm lâu năm, thạo nghề, tiêu chí thứ tư đó là trang thiết bị máy móc chuyên biệt và để bọc được một bộ ghế sofa mà chất lượng và mẫu mã bền đẹp thì chắc chắn là các trang thiết bị máy móc phải được trang bị một cách chuyên biệt ờ, như là máy may da riêng, máy may vải riêng, máy may chỉ dù riêng, máy may chỉ thường riêng phù hợp với từng loại chất liệu đúng nào. Tiêu chí thứ năm đó là chính sách bảo hành và hậu mãi. Không phải đơn vị bảo ghế sofa nào cũng có cái chính sách bảo hành hoặc là hậu mãi cho chính cái sản phẩm lựa chọn một đơn vị bọc ghế sofa uy tín và chất lượng. Và thông qua những chia sẻ hữu ích vừa rồi thì tôi hy vọng rằng bạn sẽ lựa chọn được một đơn vị thật là phù hợp nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu như có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, đừng ngại ngần inbox hoặc comment dưới đây nhé. Tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!